Nếu quý chị đang quan tâm với một chiếc xe sedan 5 chỗ giá hợp lý tầm khoảng 4 à, đến 500 triệu thì đây là thời điểm tốt nhất để quý chị mua chiếc xe Mitsubishi Atra 5 chỗ bên em. Thì xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan quý anh chị nhé và đang được có giá rất tốt kể từ đầu năm 2022 đến giờ. Cụ thể thì à, xe Mitsubishi Atra đời 2022 này có 3 phiên bản để quý anh chị lựa chọn, đó bao gồm là hai phiên bản số tự động và một phiên bản số sàn. Ờ, Số sàn thì đang có giá niêm yết là 375 triệu. Thì ờ, tính ra giá lăn bánh của nó là 435 triệu lăn bánh tại tỉnh. Thì hiện tại nếu quý chị mua xe tại thời điểm tháng 12 này, giá lăn bánh của nó chỉ còn là 415 triệu thôi. Quý chị đã tiết kiệm được 20 triệu so với trước kia. Và tiếp theo đó là cái bản Astra, bản CVT, bản giữa đấy ạ. Bản số tự động thì uh, trước kia giá lăn bánh của nó nếu quý chị ở tỉnh uh, uh, 519 triệu thì bây giờ quý anh chị đã tiết kiệm được đến đến 30 triệu thì giá làm bánh của nó chỉ còn là 489 triệu là quý anh chị đã sở hữu chiếc xe Astra CVT sơn động Đó. và bản cao cấp hơn nữa có giá nên biết là 490 triệu thì hiện tại giá lăn bánh nếu tính từ giá niêm yết ấy, thì là giá lăn bánh của nó là 544 triệu thì bây giờ trong tháng 12 này quý anh chị mua chỉ còn là 514 triệu là quý anh chị sở hữu chiếc xe Astra CVT bản Premium ạ thì uh, nếu quý chị ở Hà Nội thì xe Astra này nó sẽ cao hơn giá ở tỉnh một chút thứ nhất là cao hơn về tiền biển 20 triệu và thứ hai nữa thì nó cao hơn về cái thuế trực bạ 2% đó thì uh, cụ thể về chi tiết lăn bánh tại Hà Nội hoặc các ừ, tỉnh thì em sẽ để ở cuối video thì uh, quý anh chị uh, cố gắng uh, theo dõi đến cuối video thì uh, sẽ có chi tiết cái bảng giá em gửi cái bảng ờ, giá chi tiết năm bánh để quý chị tiện cập nhật và tham khảo quý chị nhé thì hiện tại thì với bản Astra đời 2022 này thì ờ, ngoài cái ờ, giảm giá bán đang được hỗ trợ rất là tốt thế thì ở bên em có tặng khách hàng là dán phim toàn bộ uh, phim kích nhiệt toàn bộ uh, kính chân gió này rồi là trải sàn da ngoài ra thì có thêm cái uh, phụ kiện uh, cá nhân của em tiền tặng gửi tới quý chị thì uh, cụ thể như thế nào Quý anh chị hãy vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại là 0971 957 388 quý anh chị nhé. Và bây giờ thì em muốn ờ, chia sẻ với quý anh chị ờ, một chút về cái dòng Astra đời 2022 này. À, với tầm giá 400 triệu, 4500 triệu này thì quý anh chị được sở hữu những cái uh, tính năng nâng cấp như thế nào với dòng xe Astra này, à, nó có phù hợp với lại mục đích sử dụng quý anh chị hay không? Thì hãy cùng xem video của em nhé. Trước mắt quý anh chị là hai chiếc xe Astra bản Premium màu ờ, trắng và màu xám. Đấy. Thì ngoài màu này ra nó sẽ có thêm là màu đỏ nữa để quý anh chị lựa chọn. Đấy. Nhưng đối với số sàn nó sẽ không có màu đỏ đâu, nó chỉ có hai màu để quý anh chị lựa chọn thôi, màu trắng và màu xám. Đấy. Quý chị lưu ý giúp em nhé. À, tiếp theo đó là em muốn chia sẻ với quý anh chị ờ, nguồn gốc xuất xứ thì như em vừa nói thì uh, chiếc xe này nó nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đó. thì chất lượng của chiếc, những chiếc xe từ Thái Lan quý anh chị biết là rất là bền bỉ và chắc chắn không phải nghĩ ngợi nhiều về cái thời gian uh, phải bảo hành hay là sửa chữa nhiều cả rất bền và lành xe à, tiếp theo đó thì em muốn chia sẻ với quý anh chị về ngoại thất chiếc xe Astra này thì thiết kế thì đời 2022 nó thiết kế trông rất là đẹp đúng không ạ với ờ, các đường nét rất là sắc cạnh thì ờ, đây là phần đầu xe bản Premium em chia sẻ hôm nay là chiếc xe bản Premium nhé ờ, phần đầu xe này thì có đặc điểm ờ, đáng chú ý gì thì đáng chú ý nhất đó là cụm đèn chiếu sáng đèn chiếu sáng của chiếc xe này thì nó sẽ là đèn led đèn led quý anh chị nhé và đèn gầm của nó sẽ là đèn halogen thôi cụm đèn bi led đấy ạ có đặc điểm của những cái đèn led nó cho ra ánh sáng trắng và uh, chiếu xa hơn so với đèn halogen với bản số sàn nó chỉ là đèn halogen xe này có thêm tính năng là tự động bật tắt đèn chiếu sáng nữa quý anh chị nhé Đấy, em chia sẻ với quý anh chị thế về uh, trên phần uh, kính chắn gió này thì uh, đã có cái gạt mưa tự động được tích hợp trên trên trên kính chắn gió này Đấy. về phần hông xe thì em sẽ chia sẻ với quý chị đáng những điểm đáng chú ý đó là xe được trang bị là la răng là 15 inch cái khoảng sáng gầm xe của mẫu sedan Astra này thì nó lên đến 170 mm cao nhất phân khúc đấy ạ ít có cái chiếc xe nào mà mẫu sedan tầm tiền ờ, ờ, bốn năm trăm triệu mà lại có cái khoảng sáng gầm xe lên đến 170 mm rất là cao hạn chế việc vào quẹt tất cả các kính chắn gió này thì như xe này em ờ, chuẩn bị bàn giao cho khách hàng là đã được ờ, dán phim cách nhiệt rồi quý anh chị nhé đấy là điểm ờ, nổi bật của chiếc xe Astra này về phần hông xe đến phần đuôi xe đây phần đuôi xe đây quý anh chị thấy không kiểu dáng của chiếc xe Astra này trông rất đẹp thì chiếc xe này bảo chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở Phú Thọ đấy thì ờ, với phần đuôi xe này em muốn chia sẻ một chút về cái ờ, cốp của chiếc xe này. Này, đáng chú ý đó là cái cốp của nó rất rộng lên đến 450 lít. Đó. Thì ờ, để quý anh chị thao để đầu. Với bản Pre này thì nó có thêm cái đuôi nước gió này, anten với cá. Này. Trông rất đẹp đó. Đây là ừ, khách hàng đã lắp thêm này bốn cái cảm biến phía sau nữa, hỗ trợ quý anh chị nùi đỗ xe rất an toàn à, mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này cũng đáng để quý anh chị chú ý trung bình của nó thì tiêu hao tầm khoảng quanh khoảng 5 lít Đấy. tùy theo bàn đạp chân ga chân phanh của quý anh chị hoặc là cung đường quý anh chị đi thì nó dao động từ 4,8 tới lại 5,5 ờ, lít Đấy. còn thực tế như nhà sản xuất đưa ra thì nó sẽ là 4,6 lít ở đường trường này, 5,2 lít ở đường hỗn hợp và 6,3 lít ở đường trong đô thị. Bây giờ thì em sẽ quay phần nội thất bên trong xe của chiếc xe Astra này. Những đặc điểm nào để quý anh chị chú ý nhé. Đây. Thì với bản Flore này hoặc là bản số tự động thì uh, ghế của nó sẽ là ghế da, ghế bọc da rồi quý anh chị nhé. Số sàn thì nó là số ờ, nó sẽ là bọc nỉ còn với ờ, bảo sơ động nó sẽ là bọc da với tông màu chủ đạo là màu đen Đấy. đây em sẽ quay nội thất bên trong xe này. quý chị thấy đấy ạ không gian nội thất của chiếc xe Astra này cũng rất là rộng luôn nhất là hàng ghế thứ hai này ngồi rất là thoải mái ít có cái ờ, dòng xe sedan mà tầm này mà có được cái ờ, thoải mái như này kể cả i10 không bằng gọi là vái ớt đây, em sẽ quay cho quý anh chị thấy là cái à, phần lái của chiếc xe này vô lăng thì có tích hợp chế độ dành tay và cruise control màn hình cảm ứng này màn hình cảm ứng 7 inch à. có tích hợp Apple Car và Android Auto rồi là điều hòa tự động này cần số đây xe này thì được à, trang bị là hộp số tự động CVT nhé quý anh chị nhé Đấy, dích rác này phanh tay này với bản Pre này thì có thêm cái uh, bệ đi tay nữa Đấy. rồi Đấy, em uh, quay cái phần nội thất này uh, những cái đặc điểm nổi bật của chiếc xe Astra mà em muốn gửi tới quý anh chị Đấy. Uh, Quý anh chị đang quan tâm đến dòng xe Astra này thì ờ, em mời quý anh chị ờ, đến showroom bên em để xem xe và lái thử trải nghiệm thực tế dòng xe này. Bên em đang có sẵn xe lái thử. Quý anh chị hãy vui lòng liên hệ với em trước để đặt lịch lái thử quý anh chị nhé. Còn bây giờ video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video nói về dòng xe Mitsubishi ờ, khác.